thực hiện nghị quyết của Đảng Bộ, sự lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch COVID-19, dịch tả lợn châu Phi tái phát đã tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của bà con nhân dân trong xóm. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và bà con nhân dân trong xóm, tình hình kinh tế xã hội của xóm Quang Đông vẫn được ổn định, giữ vững, xây dựng, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện có hiệu quả. Được sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Hải Quang và được sự thống nhất của cấp ủy đảng, các đồng chí đảng viên cùng toàn thể nhân dân phấn đấu các chỉ tiêu nông thôn kiểu mẫu năm 2022. Các cái chỉ tiêu được thực hiện và đã phấn đấu trong 3 năm vừa qua đã hoàn thành. Vận động bà con nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông trục xóm, đổ bê tông rộng 5 mét, dài hơn 1 km cảnh quan môi trường, xóm làng ngày càng được hoàn thiện, vận động toàn dân, chung sức, xây dựng nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững, xây dựng khu nhà văn hóa xóm, khang trang, trồng và chăm sóc hoa trên tuyến đường trong xóm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Để à, làm được cái à, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, của huyện thì à, chúng tôi thống nhất với cấp ủy đảng cơ sở cùng với chính quyền xóm, các ban ngành đoàn thể, hô hào các cái tổ chức chính trị xã hội và nhập cuộc để hòa đồng và đồng thời đoàn kết với toàn thể bà con nhân trong xóm cùng với tất cả chúng tôi giao nhiệm vụ cho cựu chiến binh tiêu chí số 7, tiêu chí số 8, phụ nữ đường hoa cây cảnh, quân viên gia đình, nông dân thì phụ trách môi trường rác thải. Khối còn lại là các tổ chức xã hội gồm các cụ, người cao tuổi cùng động viên anh em con cháu dòng họ dòng tộc để chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của năm 2020 2021 và chính vì thế cho nên là 5 năm qua chúng tôi đều đạt danh hiệu là nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới của tỉnh và huyện đã được cấp. Phát động nhân dân tự chỉnh trang quân viên gia đình, đường làng ngõ xóm, phong quang sạch đẹp, vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch. Đầu năm thời tiết diễn biến phức tạp, lúa xuân phải cấy lại và dặm tỉa nhiều. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, tạo điều kiện giàn lúa phát triển tốt. Theo dõi tình hình sâu bệnh, phát động tuyên truyền trên loa truyền thanh xóm, các đợt phòng trừ, sâu quấn lá, rầy nâu, bảo vệ an toàn cho giàn lúa xuân. Thời tiết thuận lợi cho bà con nhân dân, thu hoạch làm mùa đảm bảo nhanh gọn bằng máy gặt, năng suất lúa ước đạt 74,3 tạ một hecta tăng 0,1 tạ trên 1 hecta so với vụ xuân năm 2021. Đời sống vật chất tinh thần của bà con nhân dân trong xóm ngày càng được nâng cao. chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, xóm không có tệ nạn xã hội. Cấp ủy cơ sở đảng, chính quyền xóm Quang Đông giữ vững danh hiệu xóm đạt trong sạch vững mạnh. Đạo của đảng ủy xã Hải Quang, tri bộ xóm Quang Đông chúng tôi thực hiện các cái tiêu chí, thực hiện cái tiêu chí nông thôn kiểu mẫu năm 2022 đến giờ này đã thành công và tốt đẹp. Trong những năm tới, xóm Quang Đông sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2023, quyết tâm duy trì giữ vững xóm cơ bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu 3 năm liền cùng với đảng bộ và nhân dân xã Hải Quang chắc chắn bộ mặt nông thôn ngày càng được cải thiện, tạo nên một miền quê đáng sống. Đúng là nông thôn đổi mới từng giờ, cảnh người nhộn nhịp như mơ giữa đời.